Kính thưa đại chúng, Thầy về nhận cái chùa Vàng này, tài sản thưa tự của chùa, còn mấy cái bia đá và mấy cái chân cột đó, đấy các cụ để lại cho Thầy thế. Nhưng mà Thầy rất cảm ơn một cái bia đá của cụ, à, Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư mà làm lên được cả một cái công trình như thế này đấy, thưa đại chúng. Cho nên cái bia đá Thầy rất quý, đang được để tại nhà bảo tàng của chùa chúng ta. Đấy. Đúng là từ cái bia đá này thôi. Không có cái bia đá này không làm được cái việc gì cả cho nên cụ tuệ bích cụ có cho thầy cái gì đâu không cho gì nhưng mà để lại cái bia đá này mà đủ hết đấy thưa đại chúng từ cái bia đá này mà chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh thắng như sáng nay anh phó chủ tịch anh nói đó và từ cái công nhận như vậy thầy mới xin được đất như thế này lúc đầu cái chùa mình nó có 150 mét vuông thôi bây giờ xin cái quỹ đất chùa mình là 123 hecta đấy nó rộng gấp trăm lần như thế ngàn lần Đấy, chỉ từ cái bia đá này. Không có bia đá thì không được. Cho nên đại chúng thấy cái bia đá này chính là tinh thần, là hồn cốt của cụ để lại. Cho nên cái di sản thừa tự, cái tài sản bằng tinh thần, ấy, bằng đạo đức ấy, nó sẽ phát sinh những cái rất lớn, cái phước báo của nó rất lớn. Khi mà Thầy bước chân vào chùa, mấy ngôi chùa nhỏ đầu tiên lễ, lễ Phật xong, ra trước cái bia đá thì tự nhiên Thầy nghe thấy cái tiếng vang trong không trung đấy là phải về đây, về chịu trách nhiệm ở đây. Thì Thầy mới thấy đúng là nó có cái sự lạ kỳ. Đó. Lạ kỳ thật sự. Và Thầy nghĩ chính là các Ngài bổ xứ mình về đây. Cho nên cái bia đá nó là một cái di chứng, một cái, một cái vật mà từ đó mình có thể làm nên được. Không có cái bia này không thể có cái chùa Ba Vàng, thưa đại chúng. Cho nên ờ, Thiền sư Tuệ Bích với Thầy có cái mối liên hệ cũng rất đặc biệt, rất là đặc biệt. Và Thầy rất là tri ân Ngài. Và Thầy cảm nhận rằng trong các việc Phật sự của chùa có sự gia hộ của Ngài rất lớn lao, chứ không phải không. Đó. Thế cho nên ấy, bổn phận của cháu con phải giữ gìn tài sản thừa kế, thừa tự, nghe không? Đặc biệt nhất ấy, là cái tài sản phi vật thể, bây giờ người ta gọi là từ phi vật thể, tức là những cái tài sản về tinh thần là chúng ta phải giữ gìn chính là cái truyền thống đó đó nhé mà đệ tử phật cũng thế đệ tử phật đi tu không phải thừa tự tài sản vật chất mà thừa tự giáo pháp của phật thừa tự pháp của phật mới là chính Đấy, các sư ông chùa mình hôm thầy hỏi thế có con nào muốn thừa tự cái chùa Ba Vàng này không? Ừ. Không thấy ông nào. Bảo, Bạch Thầy, chúng con muốn thừa tự Pháp Phật cơ. Nhưng mà chắc là năm ngoái mà thầy hỏi thì khối ông giơ tay nhưng mà từ khi tuyên hành pháp và ban hành thanh quy và cho tu hành thì mới biết thừa tự pháp là quý chứ thừa tự tài sản không quý Tức đại chúng cũng nhiều chùa khổ lắm có thể không to như chùa mình đâu nhưng mà ông sư phụ mà đang ốm làm giường ấy là thấy đệ tử đã có nhiều chuyện rồi đó nghe không bắt đầu tính chuyện thầy mình mà chết thì phải làm sao ai chủ trì đây bắt đầu tính chuyện rồi đấy rất khổ cũng giống như ở trong nhà vậy đấy nghe không? Thế nhưng mà chùa chúng ta đến bây giờ thì việc này là ổn thỏa không ai không ai tranh trụ trì cái chùa này cả à, mà sau này là phải lãnh trách nhiệm thôi đấy thưa đại chúng cái này là hạnh phúc đấy chứ nếu mà thầy mà chưa nằm xuống đã tính chuyện rồi thì đại chúng thấy có bất hạnh không cha mẹ chưa nằm xuống con cái nó tính chuyện chia của thế nào rồi nghe không thì nó còn mong cụ chết sớm đi để nó chia của được nhanh Đấy, thì trong Phật Pháp là như vậy, thì ở thế gian cũng thế. Người con phải giữ gìn tài sản được thừa tự, đặc biệt nhất tài sản bằng tinh thần, giá trị tinh thần. Cái đó phải giữ gìn, phải phát huy nó lên. Cái đó mới là cái quý.